Hello, xin chào các bạn. Mình là Kim. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Lauren Chi Chi UK. Hôm nay cuối tuần, một ngày mùa xuân nắng ấm mọi người. Hôm nay thì à, có hẹn với bạn của Tony đến đây để ăn trưa. Cái nhà hàng này ở ngoài đây cũng có khu vui chơi cho trẻ em nè mọi người. Hôm nay cuối tuần trời nắng đẹp mọi người nhưng mà cũng có gió hơi lớn á. À, mình đi ăn ờ, ở cái nhà hàng này. Cái nhà hàng này thì mình chưa có đến đây bao giờ hết hôm nay thì có hẹn bạn của Tony nữa và mọi người đang đến đây mình thì đến trước ở đây có cây hoa anh đào cũng rất là đẹp nè các bạn hôm nay gió lớn cho nên là hồi nãy giờ nó cũng rụng nó bay quá chừng luôn chứ tuột nữa hả rồi chứ ngồi xuống <laughs> cái này à, chuẩn bị là sắp tàn hết rồi nè mọi người đã rụng hết rồi nhà hàng ở ngoài đây cũng có cái khu ờ, chơi vui chơi để cho mấy bé nè rồi tự xuống đi con <laughs> Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi Hello oh. <laughs> Say bye chị, say bye <laughs> rồi cái ở dưới cái bàn này ở dưới cái tán hoa này ăn cũng ờ, đẹp quá nè mọi người gì vậy con Lee and Laura lúc <laughs> Thôi chị Chi thấy bạn ba chị mừng quá <laughs> right? Oh, yeah. Good. Long home roses. Okay? Yeah, nice to see you. Oh, look at all the flowers. Yeah. Dạ. The fly, look. Yeah, hi, Lee. How are you? you? Yeah, nice to see you. Yeah, I'm good. Yeah. You stink. Hello. You, you stink. you dress. Rồi chị, chị gái kia đi. Mình mình mình mình mình get the drink okay? Oh, cái kiểu nhà hàng này nhìn rất là lâu đời rồi mọi người nhìn cái trần nhà rất là thấp luôn và nó có nhiều cái ờ, thanh gỗ nè lớn lớn nó thấp ở dưới đó what you gonna drink Jacob? Oh, honey, they've got, they've got uh, ginger beer. Okay, good. They've got you, they've got you in yeah. the glass with no ice, okay? Yeah. Yeah. Yeah, yeah, you Can I have a straw? Want a straw? Yeah. Yeah, sure, yeah. Thanks. Thanks. you want to diet Coke or get Cameron the same, yeah? Or to Pepsi anyway, diet Pepsi, yeah? Mmm, nice. Is it good? Yeah. Fever tree, that's a good one, that, yeah. Have a food menu as well, please. Yeah. You want to take that on the menu, yeah? Thanks a lot. Nicely moved. Okay. Oh, the table was wonky. Okay, all right. Yeah, there's yours. go. the one, like that, like that. Look. Yeah. Do you want a drink? All right then. We got some menus while we were in there. Ready? <laughs> Do you like it? Did 是的是。That's why we say you mommy when she comes out, says yeah, and then as soon as she come out, one more, one more. Come here then. Ready, steady, go. <laughs> Woo, dizzy. Woo, Woo dizzy. Put the, put the drinks on him. <laughs> <laughs> You're, You're very happy, aren't you? yeah. Oh, that's better. oh my god. <laughs> One more. Take a rest, girl. Laura tired. One. No, not two. One. <laughs> One more. Okay. Hang on, leg on. Leg on. Right, you ready? What time did his lordship come in last night then? Sei Oh my god. oh my god. Well, you see, that's you know, we feel like we're in lovers' beds. Okay, you know, have a drink. Come on, come on, man. come on, have a drink. And this is what he said, no, He goes, oh, you know, and I'm just, say sorry to me, sorry to real life for me, and, I, and I'm sorry to you. bây giờ sẽ đi vào bên trong nhà hàng để ăn các bạn tại vì ở bên ngoài gió lớn lắm ngồi ở ngoài ăn thì à, thức ăn nó sẽ nhanh nguội nữa. ở bên này nếu mà mình đi những cái nhà hàng anh thì à, à, đa phần là thức ăn giống nhau nếu như mình gọi món nướng thì có những cái món nướng thập cẩm nè heo gà bò ở giữa nhà có cái giếng nè các bạn cái này chắc ngày xưa cái giếng ở bên ngoài mà sau này người ta xây dựng thêm á cho nên bây giờ thành ra nó nằm ở giữa nhà luôn That's what the kids are driving in last Sunday. À? <laughs> Buổi chiều thì à, trời nắng cho nên là tranh thủ đi ra ngoài đi dạo các bạn. Ở công viên này có rất là nhiều cây hoa đào luôn nè. Mình cũng à, tranh thủ đi ngắm hoa đào chứ không là vài bữa sẽ tàn hết mọi người. Trời gió này là nó tàn nó rụng nhanh lắm. công viên này có nhiều hoa anh đào quá trời này các bạn rất là đẹp luôn Jacob, Cameron, come together. Gee, happy look. fountain, look. Phía bên kia là nhà thờ kìa mọi người Phía bên nhà thờ cũng có rất là nhiều hoa luôn đây là, trong đây là công viên there's Lauren, small one. Uh, so Lauren, all oh, gone. Yeah, <laughs> that. That's me. That's that's Daddy. That's you. No, and he said to me, Daddy, that's me, that's Jacob, that's Cameron. He said, and that's Matt Oi. <laughs> hey. Matt Oi. Matt Oi, beautiful. Matt, beautiful. Don't forget that, Tony. <laughs> tiếp bên đây có mấy cây hoa đào màu trắng nè các bạn Xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã xem video đến đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video tiếp theo. Chúc tất cả các bạn một ngày tốt lành nha. Thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Bye bye!